thân mềm này mùa xuân rất hiền này là hoa rất thơm này là cơn sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông đồng xuân chiếu hiền nhạt vì em đã biết anh chiều qua sương chiếu nặng hạt ngọc che lá tỏi trên bông tầm xuân chuối hiền nhạt vì em đã biết anh chiều qua là cỏ non rất mềm này mùa xuân rất hiền này là hoa rất thơm này là giọt sương chiếu ngày hạt ngọc trên lá cỏ trên bông đồng xuân trứng hiền nhạt vì em đã biết anh chiều qua người em vẫn khóc khi nằm mơ người người cô dễ thương lại người đẹp trai nhân vùng nên em cùng hoa cỏ một phương mùa non dẫn mình này mùa xuân dẫn hiện này là hoa dẫn hơn người em vẫn hãy nằm mơ người người cô dễ thương lại người là trai nhân cùng kiên nhân cùng hoa cỏ một không cảm ơn rồi cảm ơn chúc sức khỏe à. rồi đi đi chơi chơi bỏ đây ấy đi bỏ thùng đá ờ, ờ, ờ. cái chiếc nhận con mà xí gớn nha, đã làm nhạc nha Ờ, rồi Ờ, rồi nhận người ta đi, chị, chị đáng đại nè Chiều mai Chiều mai hả? Có hai ba người em à

máy à. một sao đi rồi ba rồi đi rồi thú quý một một sao là hai chảo đây nè chảo hay sao chảo hai bao hay sao đem tự mẫu rồi đã vừa gì bé chiều quá làm em rồi em em gì đó, chào cả nhà và chúc cả nhà sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực bây giờ video kính lịch kết thúc hôm nay lễ tất niên của công ty đó, chúng tôi đến dự lễ và quay video chúc cả nhà sức khỏe nha bye bye bye bye xin chào và hẹn gặp lại với tôi kế tiếp ạ khi em trông anh ông dung bên thềm nhà